Hỡi cô gái Bana yêu ơi Bên dòng sông Đắk Lắk xanh trôi em đềm Anh gọi em tìm em nơi đâu Nơi rừng xanh chiều nay chờ ai bên núi với cô gái xa rai yêu ơi ngồi bên nhà rông nơi đây anh mong chờ anh gọi em tìm em nơi đâu chỉ nghe rừng kia rộn vang tiếng thét gào going cô gái Ê đê yêu ơi Bên dòng sông krong pa xanh trôi em đêm Anh gọi em tìm em nơi đâu Nơi rừng xanh chiều nay chờ ai bên núi ừ. hơi cô gái mà nông yêu ơi Ngồi bên nhà sông nơi đây anh mong chờ Anh gọi em tìm em nơi đâu chỉ nghe rừng yên dồn vang tiếng thét gào